em đang nhìn anh anh anh lu nè anh lu ủa ổng đang làm cái gì vậy em em đang thấy ổng đang tắm kìa chị lũ ủa vậy hả ổng kìa ổng tắm ờ, ổng có có có, có cởi đồ không trời đất ơi đâu phải tắm biển đâu mà cởi cởi cởi cái đồ bà bà bà bà bà đứng yên vậy tôi nói cái cái hàng trời đất ơi còn còn còn còn còn gin không dặn gin không gin không gin gì tôi tôi tôi biết mà tại từ nãy giờ tôi tôi tôi tìm hoài mà không thấy cái hàng không đâu hết trơn á vậy chứ hồi mình xuống rồi về về dẹp bại đi nấu nấu nấu chút xíu à đủ trời ơi để tôi tắt đèn nữa cho anh đi ra đi buổi sáng giờ làm mệt hả còn nhảy gì nữa vậy luôn mệt gì ông ơi trai tráng làm có chút xíu mà mệt gì tao nghe nói mày có bạn gái rồi phải không chứ sao tao mà ý lộn tôi mà sao nó thương mày được thì, thì học giỏi con nhà giàu với lại có cái bự nữa cái gì của mày bự thì viết chữ bự Mày chứ nghĩ cái gì quan trọng là anh phải siêng năng mới được ở giờ nhanh có ma nó thương em muốn khỏe mạnh là phải tập thể dục nữa nè bây giờ anh tập theo tôi nha đầu tập tôi coi coi động tác thứ nhất mông ngước nhìn trời động tác thứ hai mông không chạm đất ủa làm gì tập mông không vậy luôn ừ tập mông như vậy nhiều mới thông minh Trời, lại sao tập mông mà thông minh Ông có thấy tôi chổng mông lên không? trời thấy Ờ, máu dồn lên não thì thông minh thôi Ôi, ôi không ngờ suy nghĩ được vậy luôn á Anh có thấy mặt tôi tỉnh không? là nhà tôi tập á Rồi để tôi tập còn cái nào không luôn Chứ dạo này anh thấy anh mệt mỏi quá Còn chứ dạng hán tập yoga với tôi nè Đó, mày tập yoga làm ướt nhà tao hết mày Cái đó chỉ là sự cố nhỏ thôi không Mắc cỡ Anh đừng nhìn em nữa mắc cỡ Mày cũng biết mắc cỡ nữa hả luôn Trời, coi sao không giỡn ngoài cha Thôi quay lại chuyên môn chú quay Sao mày cưa được lên vậy hả? Bữa tôi sổ mấy câu yến liệt Cái em điêu đứng em theo tôi luôn à Ôi ôi nói sao hay vậy đâu mày chỉ anh coi luôn để tôi giật nhẹ vài câu cho anh nghe nè ok thì ai làm you ai need you ai cần you trời mày nói tiếng anh nghe ghê quá luôn rồi <laughs> em giỡn à đi hát đi anh ơi đi hát không hai ba vô anh ơi người là ơi à, dẹp dẹp dẹp ông hát dở quá tao chưa có hát mà tao đang lấy hơi thôi thôi ông khỏi lấy nghe là biết đâm sùng bể đó. trời đó nhậu cho cố vô đi ha bây giờ cô gà cô gật ông em nha tôi còn đang tỉnh lắm cô gà gật nhẹ đây qua mày uống bia không rượu không, nhớ rồi hôm qua bia có tiền đâu mua uống rượu rượu nữa rồi rượu rượu gì mà thấy sai bí tỷ vậy vậy tôi đâu có sai sai gì đâu bây giờ mày tỉnh này phải không tỉnh rồi rượu ngon làm sao mà xỉn được rượu gì mà ngon rượu ngâm ngâm cái gì ngâm đông trùng hạ thảo trời đâu mà có rượu ờ, ngâm đông trùng hạ thảo ngon vậy ở trên đông trùng hạ thảo hoa hoa thổ á đông trùng hạ thảo hoa thổ là họ bán ờ, đông trùng hạ thảo tươi hay là khô tươi khô gì có hết hàng chất lượng kiểm định đàng hoàng rồi không có bậy bạ bậy bạ gì đâu sao bà thấy con chưa tỉnh gì luôn thì tôi đang buồn sao buồn buồn chuyện gì hôm qua tôi đi tắm á tôi bị mấy con chó hàng xóm nhìn lén nó nhìn nó nói hàng của tôi không được bự trời ơi lẹ đi bà lớn ơi bà nhỏ con mà bà <laughs> nặng quá bà lớn ơi em đang nhìn anh anh anh, anh lưu nè anh lưu ủa ổng đang làm cái gì vậy em em đang thấy ổng đang tắm kìa chị lũ ủa vậy hả ủa vậy ông tắm ờ, ổng có có có cô cởi đồ không trời đất ơi đâu phải tắm biển đâu mà cởi cởi cởi cái đồ bà bà bà bà bà bà đứng yên vậy tôi nói cái cái hàng trời đất ơi còn còn còn còn còn gin không dạng viên không viên không viên gì tôi tôi tôi biết tại từ nãy giờ tôi tôi tôi tìm hoài mà không thấy cái hàng không đâu hết trơn á vậy vậy thôi mày xuống rồi về về về bà đi nấu nấu nấu chút xíu à dạ. luôn nói thiệt chứ nhiều lúc tôi thấy nản cái cuộc sống này quá chuyện gì mà nản người yêu thì không có chó cũng không có con nào ngó bạn bè nó kẹt tiền quá mượn mình mượn xong nó không trả nó còn chửi mình đồ chó